tới rồi tới rồi tới rồi qua lấy rau tiếp nhiều quá rồi sư phụ ơi sợ để tới ngày mai ờ, bị héo á có gì ờ, thầy ờ, đem về gửi giùm con toàn toàn toàn ô quên lộn thành dạ. đây kim này lên dùm ờ, phụ đây hết này luôn nè dưới lại cái cái này luôn để ờ, vô không cho không kịp hết banh còn cái nào ờ, có cái nào ừ đó đây là hồi nữa gửi chỗ kia gửi còn cái đây với hết đóng này luôn nè rồi ginh ginh ờ ờ đóng hết đó ginh ra cho phụ thầy hết luôn anh hết luôn với cái đống bên đó đó chừa hai bọc trong kia thôi chừa hai bọc có rẻ kia lắm không ờ rồi hết tôi luôn đến hậu phương à cái này về tưới miếng nước lên là nó ờ, nó tươi lại à, thầy ờ, thầy cho trên cái khúc Trần Quang Diệu chỉnh mới điện hỏi xin giao nè Trần Quang Diệu sáng con mới ghé hẻm 172 rồi nha không à, hẻm 172 là riêng nhưng mà à, hẻm 170 172 con cho rồi nhiều lắm rồi nha mà cái này là trên trển ta điện sinh á dạ ừ. nó dựa sát vô chắc không có bài bản gì trơn rồi thầy là cứ hồi là giao vậy luôn hả thầy chứ không có khỏi cần phân ra hả tại vì ở trên nó có cái tổ ta sẽ chia ra cái thằng à. tôm cho mấy anh em mà trực chốt còn cái thằng nào để cho bà con thì cho bà con dạ rồi xong tóc hành không rồi xin cảm ơn cả nhà lấy giùm con con cảm ơn <laughs> cảm ơn qua lại nha. cảm ơn qua lại rồi chị lấy rau luôn phải không rồi xin hai phần rau phải không rồi rồi để đây em gửi em quên quên lấy hai bịch rau giùm anh luôn ơi hai ba bịch gì đi bịch à, có chôm chôm luôn á để gửi cho chị chở giùm con nha thầy rồi rồi rồi cảm ơn anh phú nha rồi lấy thêm bịch nữa đi cho chị thêm bịch nữa đi lấy thêm bịch nữa đi bịch ờ, có hai bịch chôm chôm rồi một bịch không có chôm chôm á ừ ừ lấy bờ bịch ngoài đó rồi ok ha chị lấy rau không phải không dạ gạo thì nói chung là em chỉ nhường cho những bạn ở trong đây phong tỏ thôi chị còn ờ, ở đây thì mình cái này chắc không được đâu gạo em còn có mấy ờ, có mười mấy hai chục bịch à đó có chút xíu à để em gửi cho trong kia rồi đó lấy giùm em đi chị ha rồi chất lên em nha rồi em cảm ơn chị